Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với nội dung đầu tiên, đó chính là nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn. Các em thân mến, như chúng ta đã biết thì uh, khi mà chúng ta học về môn hóa học thì có một số cái phần mà chúng ta bắt buộc là chúng ta đã phải uh, biết qua rồi. Thứ nhất là khi chúng ta nhập môn về môn hóa, chúng ta đã phải biết được bảng 1 trang 42, Đúng không nhỉ? Và bây giờ khi chúng ta học lớp 10 rồi thì mặc định luôn là cái vấn đề đó là chúng ta phải biết rồi nhá. Đó là cái bảng mà đưa cho chúng ta là à với nguyên tố này thì ký hiệu ra như thế nào và nó có hóa trị ra sao và nguyên tử khối như thế nào rồi đúng không nhỉ? Và đối với lớp 10 thì chúng ta sẽ học thêm một cái bảng nữa đó là bảng hệ thống tuần hoàn. Các nguyên tố hóa học được sắp xếp theo một bảng được gọi là bảng à, hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học và nó được sắp xếp theo một nguyên tắc như sau. Các nguyên tố của chúng ta sẽ xếp theo chiều tăng dần về điện tích hạt nhân tăng dần về điện tích hạt nhân Có nghĩa là điện tích hạt nhân sẽ bắt đầu từ cái đơn vị nhỏ nhất đó là một đúng không ạ Và sau đó đến 2, đến 3, đến 4 và cuối cùng là đến các con số có ba chữ số theo cái lịch sử hình thành cũng như phát triển của cái uh, các nguyên tố và hóa học thì bây giờ người ta có thể kiếm được đến hơn 118 nguyên tố. Có nghĩa rằng là cái điện tích hạt nhân này nó có thể là tăng hơn rất là nhiều. Nó tùy thuộc vào cái uh, trình độ cũng như là cái khả năng khoa học kỹ thuật của cái uh, nhà bác học hay là nhà khoa học đó đã tìm hiểu ra các em chú ý nhé và nguyên tắc thứ hai là nếu như các nguyên tố này các nguyên tố mày mà có các nguyên tử có cùng số lớp e cùng số lớp e thì được xếp thành cùng một hàng cùng số lớp e xếp thành một hàng đúng không ạ? Có nghĩa là nếu như cùng một lớp E thì người ta xếp vào hàng thứ nhất, cùng có hai lớp E xếp hết vào hàng thứ hai, cùng có ba lớp, bốn lớp và vân vân. Các lớp sau cũng được xếp cùng một hàng. Và đã có hàng thì chắc chắn phải có cột. Các nguyên tố mà nguyên tử của nó có cùng số electron hóa trị hay là thường electron hóa trị thì người ta hay xét với các nguyên tố hoặc là các cái uh, số E lớp ngoài cùng, được chưa nhỉ? Hoặc là số E lớp ngoài cùng cộng với áp sát ngoài cùng Đấy, thì có cùng số E hóa trị thì được xếp vào thành cùng một cột cùng e hóa trị xếp thành cùng một cột và đây sẽ là các cái cơ sở để chúng ta có thể thành lập nên một cái bảng hệ thống tuần hoàn rất là khoa học rất là trật tự mà bây giờ chúng ta đang có và chúng ta đang sử dụng các em ạ đây chúng ta có thể nhìn thấy nhá đây là chân dung của nhà bác học uh, nhà hóa học nhá Dmitry Ivanovich Mendeleev sinh năm 1834 mất năm 1907 được chưa nhỉ? Và cái bảng tuần hoàn này là một bảng tuần hoàn khá là đầy đủ rồi và nó được phát hành nếu thầy duy nhớ không nhầm thì nó vào năm khoảng à, 2007 gì đó đúng không ạ? Đấy thì chúng ta đã thấy rằng là cái số nguyên tố ở đây nó mới chỉ là dừng lại ở 116 đúng không ạ? Số nguyên tố dừng lại ở 116